What's up? Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại đây và rất lâu rồi mình chưa làm vlog hay làm làm một cái video để mình post lên YouTube đúng không? Thì ngày hôm nay ở bên Hàn Quốc đã là ngày lễ Trung thu và Trung thu ở Hàn Quốc thì có gì khác ở Việt Nam, Trung thu ở bên Hàn Quốc thì nó gần giống như là ngày Tết âm lịch ở Việt Nam cho nên là vì rất là nhiều người ta ở ờ, con cái hoàng người ta đều về nhà tất và về quê hương tất nên mình sẽ được nghỉ đến tận 5 ngày tận 5 ngày lại thì mình sẽ làm gì? Đương nhiên là mình sẽ phải đi du lịch rồi đúng không? và mình đã fresh up mặc quần áo đẹp và để chuẩn bị đi chơi và đây là cái carrier của mình chiếc vali và mình chuẩn bị đi đây ok bye Peace. 안녕하세요. 네. 네, Thank <laughs> you.